có à nắng em mấy nhảy đâu không à nãy nó còn rong phí như này đấy cả nước đâu rồi À, ca phu đâu là nơi nơi kia kia đó. Việt Nam Vâng. Xây nổ. Để ăn đó thì điện. Hạt hình, cái hạt hình chúng mình rất là nào biết cái chất bột nào thì hao bạch mùi bông cưa này bông cây lư chất bông lư nào lư đó tôi không biết thì thấy đó tao biết chả nâng chả nâng cái dương đâu phế thật đâu nâng bỏ nè cái lắm cái nâu cái vì đó mà nó nâng rồi à, ai cũng đâu đứng cũng đâu cháu là chẳng mà cái giữa một cái em vào đó giữa lâu ta đang thằng phì nó có đời đây chục sai số mà nhỉ chục chục bao nhiêu lần một sáng nữa